Uh, hello, chào mừng các bạn đến với hệ thống shop cực sướng. Thì hôm nay shop cực sướng xin hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái sản phẩm máy tập cao cấp, máy tập dương vật, máy tập cậu nhỏ uh, ờ, LCD. Thì đây là cái sản phẩm mà có thể gọi là cao cấp nhất hiện nay, giúp các bạn có thể luyện tập uh, vì nó sẽ hoạt động trên cái nguyên lý hút chân không. Các bạn chỉ cần bấm nút thôi thì nó sẽ giúp các bạn tự động luyện tập và nó có bốn chế độ cho các bạn luôn, bốn lớp. À. Thì đây, um, đây là sản phẩm của chúng ta này Đấy các bạn, sản phẩm thì gồm những thành phần như sau. Thứ nhất là một cái ống thủy tinh có thước đo trên đó giúp các bạn có thể đo được cái kích thước dương vật của các bạn. Thứ hai là một cái ờ, âm đạo giả hình silicon nha các bạn. Đây, âm đạo giả hình silicon y tế. Và nó được làm bằng silicon rất là mềm mịn, cao cấp không thấm nước, không gây bất kỳ kích ứng gì cho da cho các bạn cả. Đấy, thì các bạn nhét âm đạo này vô như thế này rồi các bạn ráp cái đầu màn hình LCD này vào đây đó và sản phẩm này được sử dụng bằng cách sạc điện nha các bạn đây các bạn mở cái này ra là có cái đầu sạc này đấy các bạn cắm cái dây vô các bạn sạc thì thời gian sạc cũng rất là nhanh khoảng 30 đến 40 phút là xong thôi đó rồi các bạn ráp nó lại để các bạn sử dụng đấy hoặc là các bạn có thể thay cái miếng ờ, âm đạo giả này bằng cái miếng ron này đây các bạn thay ra như thế này tùy các bạn các bạn có hai miếng để các bạn lựa chọn ha đó rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng sản phẩm này thì đầu tiên các bạn bấm nút on này đây các bạn đè cái nút on này đó đèn nó sáng rồi này ở trên này là nó có cái ờ, lực đo áp suất này và cái thời gian tập luyện thì ngày đầu tiên các bạn luyện tập á thì các bạn tập 5 phút thôi và các bạn tập ở nấc thứ nhất cái này nó có tổng cộng là bốn nấc nha các bạn thì bốn nấc nó có lực hút mạnh nhẹ khác nhau thì ngày đầu tiên các bạn làm quen với máy các bạn tập nấc một thôi đó, các bạn bấm on này nó có số 1 ở trên đây này đó đó là nấc đầu tiên đó nó sẽ hút cây dương vật các bạn về phía trước sau đó nó nhả ra hút nhả và nó hút qua bề ngang nữa các bạn đó là lý do vì sao nó gọi là hút chân không thì nó sẽ cải thiện cho các bạn cái kích thước dương vật cả bề ngang và bề dài à, nó hút cái dương vật các bạn về phía trước nhả ra hút bên hai bên nhả ra đó giống như là các bạn tập gym vậy thì ngày đầu tiên các bạn tập chế độ đầu tiên các bạn tập 5 phút thôi qua ngày thứ hai các bạn tăng cái cường độ lên qua ngày thứ ba các bạn à, có thể là tập khoảng 10 đến 15 phút một ngày và bắt đầu từ những ngày thứ ba thứ tư trở đi ấy, thì các bạn phải tập ít nhất 15 phút một ngày và tháng đầu tiên ấy, các bạn hãy tập nấc 1 và nấc 2 các bạn muốn chuyển qua nấc 2 ấy, các bạn bấm nút on một cái nữa đó là nó sẽ tải qua nấc 2 thì nó sẽ hút mạnh hơn đấy thì à, sau một tháng các bạn tập luyện liên tục như vậy á các bạn tuyệt đối không nên bỏ giữa chừng nha các bạn ngày nào các bạn cũng tập vì đây là cái cách à, tăng kích thước nhân vật thông qua cái phương pháp tập luyện nếu như các bạn không tập á, thì nó rất là khó có hiệu quả các bạn phải kiên trì tập luyện thì các bạn nên tập à, vào buổi sáng hoặc là buổi tối thì tháng đầu tiên các bạn tập một buổi thôi một ngày thôi sau cái tháng đầu tiên á, thì dương vật các bạn nó có thể dài thêm khoảng 0.5 đến 2 cm nhưng mà bắt đầu từ cái tháng thứ hai trở đi á thì các bạn hãy tăng cường độ tập luyện lên các bạn có thể tập với cái nấc thứ ba thứ tư đấy các bạn chỉ cần bấm nút on thôi đó là đây là có bốn nấc này một hai ba bốn dưới đây cho các bạn này đó và các bạn muốn giảm cái cường độ đi thì bấm nút off này nó giảm đi đó và các bạn muốn tắt cái máy đi thì các bạn đè cái nút off này đó vậy là nó tắt đi đó là cách sử dụng của sản phẩm này và cái sản phẩm này hiệu quả 100% được rất nhiều các quý ông châu Âu bên châu Âu sử dụng nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái sự kiên trì tập luyện của các bạn đó cho nên nó khác với những cái loại thuốc thông thường không có bất kỳ tác dụng phụ nào cho các bạn cả thì để mà hiểu rõ hơn về cái sản phẩm máy tập dương vật đó, thì các bạn cứ inbox zalo hoặc là gọi trực tiếp qua số hotline để nhân viên bên mình tư vấn thêm ngoài ra các bạn có thể truy cập zalo hoặc là search từ khóa shop cực sướng trên youtube hoặc là truy cập vào link fanpage mình để ở dưới phần mô tả thì các bạn có thể tham khảo rất nhiều các sản phẩm về sector đồ chơi tình dục nam nữ bên mình cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau